chào các bạn thì à, đã quay trở lại với channel của mình thì à, mình à, hôm nay mình có một lời chia sẻ với các bạn về vấn đề tâm linh nha các bạn thì mình có nhận được một cái bài kinh à, thì một bài kinh cứu khổ các bạn thì à, các bạn nào mà tin thì tin không tin thì thôi các bạn à, tin thì tin không tin thì cũng đừng nói xấu nha các bạn thì nó là vấn đề tâm linh cho nên mình không có biết được cái gì, vấn đề gì nó xảy ra cho nên là à, những cái bạn nào mà không tin thì cũng đừng nên à, châm biếm mà đôi khi à, rước họa vào thân nha các bạn mình không tin thì mình coi như là nó là một cái chuyện gì đó thôi chứ mình không tin mình có nói này nói kia còn những bạn nào tin thì tin thì à, những cái một cái bài kinh này thì mình mình đã à, có được chia sẻ của rất nhiều người họ họ nói với mình là cái bài kinh nó rất là hay và rất là linh nghiệm à, quan trọng là chúng ta phải thành tâm nữa thì những một cái vấn đề gì hồi xưa giờ mình đi làm á thì cái vấn đề gì mà nó à, được nhiều người mà người ta nói á thì mình coi điều đó nó như là đúng à, ví dụ như một vấn đề ngoài xã hội à, mà nó có nhiều cái vấn người người ta binh vực một cái, một cái chuyện đó à, không biết trong cuộc như thế nào ngoài cuộc như thế nào không biết nhưng mà rất là nhiều người người ta cùng đồng một ý kiến gì đó mình không không không thể nào có đa số đương nhiên xã hội sẽ có cái người này người kia nhưng mà à, cái số đông mình luôn luôn chọn cái số đông vì cái số đông thì tự nhiên có nhiều đông người hơn nhiều người nhiều bộ não suy nghĩ thì đương nhiên nó phải có thể là nó sẽ chính xác hơn chắc chắn là phải chính xác hơn theo quan điểm mình là vậy cho nên một cái vấn đề mà được nhiều người người ta đồng ý thì coi như vấn đề đó là đúng <clears throat> còn vấn đề ít người đồng ý và những vấn đề là sai ví dụ như có ai phát biểu gì lên đó mà được nhiều người ủng hộ thì coi như là phát biểu đó là đúng có thể là nó sai một cái cạnh nào đó sai với con người nào đó nhưng mà so với số đông nó đúng là được, được rồi so với xã hội nó đúng là được à, thì uh, mình cũng xin chia sẻ với các bạn cái bài kinh ngày hôm nay luôn à, mình xin uh, đọc qua à, một lần để cho các bạn biết thì cái bài kinh này là nó chỉ là một cái bài kinh cứu khổ của nạn thông thường à, nhưng mà tùy vào cái lòng thành tâm mà à, sẽ được giúp à, với một cái phương án khác nhau à, không không không ghi gì tiền bạc hay là à, gia đình hay là tình yêu đó chỉ là một cái bài kinh bình thường thôi nhưng mà khi chúng ta à, đọc thì à, cái ờ, ước nguyện chúng ta là gì thì có thể người ta sẽ giúp cho mình cái ước nguyện đó ừ, cho nên các bạn đừng nghĩ là đọc kinh này sẽ có tiền hay là này kia thì ờ, chắc là nếu mà cái lòng tham mình nó đi ra đầu tiên như thế thì thì, thì chắc là không có ai cho rồi đó cho nên là nếu mà mình đọc kinh coi như là để ờ, bình an hay là ừ, cũng gì tài cũng gì này kia nhưng mà mình đừng có quá à, tham lam à, thì à, mình sẽ đạt được các bạn ừ. thì à, bài kinh này gọi là linh cảm thần chú bạch y quan thế đại sĩ nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm bạch y quan thế âm bồ tát nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm bạch y quan thế năm bồ tát nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm bạch y quan thế âm bồ tát nam mô nam mô phật nam mô pháp nam mô tăng nam mô cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát giác chỉ đá án già liệp phạt đá liệp già phạt đá tá ha thiên la thần địa la thần nhân ly nạn nạn ly thân nhất khiết tai ương quá vi trần xin đọc lại cái cái, cái, cái linh cảm thần chú bạch y quan thế đại sĩ linh cảm thần chú nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm bạch y quan thế âm bồ tát nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại tập linh cảm bạch y quan thế âm bồ tát nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm bạch y quan thế âm bồ tát nam mô phật nam mô pháp Nam Mô Tăng, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn quan Thế Âm Bồ Tát. Giác chỉ đá, án và liệp phạt đá, liệp và phạt đá tá ha thiên la thần, địa la thần, nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất khiết tai ương quá vi trận. Thì à, tiếp theo đó là cái bài kinh cứu khổ các bạn, bài kinh cứu khổ này rất quan trọng. À, thì bài kinh cứu khổ thì à, nam mô đại từ đại bi quảng đại linh cảm quan thế âm bồ tát nam mô cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát bá thiên vạn ức phật hằng hà sa số phật vô lượng công đức phật phật cáo an nan ngôn thử kinh đại thánh năng cứu ngục tù năng cứu trọng bệnh năng cứu tam tai bá nạn khổ nhược hữu nhân tụng nhược hữu nhân tụng đắc nhất thiên biến Nhất thân ly khổ nạn Tụng đắc nhất vạn biến Hiệp gia ly khổ nạn Nam mô Phật lực quay Nam mô Phật lực hộ Sử nhân vô ác tâm Linh nhân thân đắc độ Hồi quang Bồ Tát Hồi thiện Bồ Tát A nậu đại thiên vương Chính diện Bồ Tát Đa kheo ma kheo Thanh tịnh tỳ kheo quan sự đắc tán tụng sự đắc khu chư đại bồ tát ngũ bá a la hán cứu độ đệ tử nhất thân ly khổ xin đọc lại lần nữa cái bài kinh cứu khổ <clears throat> nam mô đại từ đại bi quảng đại linh cảm quan thế âm bồ tát nam mô cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát bá thiên vạn ức phật hằng hà sa số phật vô lượng công đức phật phật cáo a nan ngôn thử kinh đại thánh năng cứu ngục tù năng cứu trọng bệnh năng cứu tam tai phá nạn khổ nhược hữu nhân tụng đắc nhất thiên biến nhất thân ly khổ nạn tụng đắc nhất vạn biến hiệp gia ly khổ nạn nam mô phật lực quay nam mô phật lực hộ sử nhân vô ác tâm linh nhân thân đắc độ hồi quan bồ tát hồi thiện bồ tát A nậu đại thiên vương chính diện Bồ Tát Đa kheo mai kheo Thanh tịnh tỳ kheo quan sự đắc tán Tụng sự đắc hưu Chư đại Bồ Tát Ngũ bá A la hán cứu độ đệ tử Nhất thân ly khổ À còn tiếp theo bên đây nữa các bạn ơi Vậy là mình phải đọc lại cái bài kinh này cho tròn trọn vẹn mới được Tại vì nếu không có đọc cái trọn vẹn này thì à, sẽ không có được cái linh nghiệm bài kinh cứu khổ đọc lại nha các bạn nam mô đại từ đại bi quảng đại linh cảm quan thế âm bồ tát nam mô cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát bá thiên vạn ức phật hằng hà sa số phật vô lượng công đức phật phật cáo a nan ngôn thử kinh đại thánh năng cứu ngục tù năng cứu trọng bệnh năng cứu tam tai bá nạn khổ nhược hữu nhân tụng đắc nhất thiên biến nhất thân ly khổ nạn tụng đắc nhất vạn biến hiệp gia ly khổ nạn nam mô phật lực quay nam mô phật lực hộ sử nhân vô ác tâm linh nhân thân đắc độ hồi quang bồ tát hồi thiện bồ tát a nậu đại thiên vương chính diện bồ tát đa kheo ma kheo thanh tịnh tỳ kheo quan sự đắc tán vạn sự đắc hưu chư đại bồ tát ngũ bá a la hán cứu độ đệ tử nhất thân ly khổ nạn tự ngôn quan thế âm anh lạc bất tư giải cần đọc bá thiên vạn biến tai nạn tự nhiên đắc giải thoát cúng thọ phụng hành tức thiết chư ngôn viết kinh bà kim bà đế cầu ha cầu ha đế đà ga ni đế ni ha la đế tỳ lê nể đế ma ha đà đế chân lăng càng đế ta bà ha thì mình xin đọc lại một cái lần nữa à, của cái bài kinh của khổ này mình đọc phải ba lần cái bài kinh của khổ này mới được các bạn mỗi mỗi một cái bài kinh như vậy là phải đọc ba lần nam mô đại từ đại bi quảng đại linh cảm quan thế âm bồ tát nam mô cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát bá thiên vạn ức phật hằng hà sa số phật vô lượng công đức phật Phật cáo A Nan ngôn, thử kinh đại thánh, năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bệnh, năng cứu tam tai, phá nạn khổ. Nhược hữu nhân tụng đắc nhất thiên biến, nhất thân ly khổ nạn, tụng đắc nhất vạn biến, hiệp gia ly khổ nạn, Nam mô Phật lực quay, Nam mô Phật lực hộ, sử nhân vô ác tâm, linh nhân thân đắc độ, hồi quan Bồ Tát, hồi thiện Bồ Tát, A nậu đại thiên vương chính diện Bồ Tát đa kheo ma kheo thanh tịnh tỳ kheo quan sự đắc tán tụng sự đắc hu chư đại bồ tát ngũ bá a la hán cứu độ đệ tử nhất thân ly khổ nạn tự ngôn quan thế âm anh lạc bất tự giải cần đọc bá thiên vạn biến tai nạn tự nhiên đắc giải thoát án thọ phụng hành nhất quyết chức ngôn quyết kim bà kim bà đế cầu ha cầu ha đế đà ga ni đế ni ha la đế tỳ lê nể đế ma ha đà đế chân lăng càng đế ta bà ha nam mô đại từ đại bi quảng đại linh cảm quan thế âm bồ tát nam mô cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát bá thiên vạn ức phật hằng hà sa số phật vô lượng công đức phật Phật cáo An Nam Ngôn Thử kinh đại thánh Năng cứu ngục tù Năng cứu trọng bệnh Năng cứu tam tai ba nạn khổ Nhược hữu nhân tụng Đắc nhất thiên biến Nhất thân ly khổ nạn Tụng đắc nhất vạn biến Hiệp gia ly khổ nạn Nam mô Phật lực quay Nam mô Phật lực hộ Sử nhân vô ác tâm Linh nhân thân Đắc độ Hồi quan Bồ Tát Hồi thiện Bồ Tát A nậu đại thiên vương chính diện Bồ Tát ta kheo ma kheo thanh tịnh tỳ kheo quan sự đắc tán tụng sự đắc hô chư đại bồ tát ngũ bá a la hán cứu độ đệ tử nhất thân ly khổ nạn tự ngôn quan thế âm anh lạc bất tự giải cần độc bắt bá thiên vạn biến tai nạn tự nhiên đắc giải thoát tính thọ phụng hành nức quyết chữ ngôn viết kim bà kim bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha la đế tỳ lê nể đế ma ha đà đế chân lăng cằn đế ta bà ha thì cái bài kinh cứu khổ cứu nạn này và cái à, linh cảm thần chú này những cái ai mà có à, thời gian thì nên đọc thật sự thì nó các bạn có nhiều bạn cảm thấy là nó sẽ xàm lắm nhưng mà thật sự đọc một cái bài kinh vậy nó cũng không mất bao nhiêu thời gian tầm khoảng à, năm mười phút thôi các bạn thì các bạn sẽ đọc xong một cái bài kinh mỗi ngày chúng ta bỏ ra 50 phút đọc cái bài kinh thì à, đâu đó chúng ta à, cũng được thanh tịnh à, sẽ cũng có sẽ được cứu gọi nữa thì nó cũng mất bao nhiêu thời gian đó cho nên là nó cũng không có chiếm nhiều thời gian cho nên là mình cứ làm thôi những cái thường thì mình nghe nói là những cái ai mà đọc cái bài kinh này khoảng hai ngàn lần đó thì người ta sẽ đạt được cái nguyện vọng của người ta có thể là không đạt được ờ, một trăm phần trăm nhưng cũng đạt đâu đó chín chục tám chín chục phần trăm đó, thì mình đắp mình cũng không ngất gì cho nên thì nếu mà các bạn có thời gian và các bạn tin vào tâm linh thì các bạn à, à có à, cứ đọc thì à, mình sẽ ghi cái phần chữ ở dưới cái à, phần à, description thì các bạn nào à, muốn in ra hay gì đó thì các bạn in đó, tại vì đôi khi cái giọng mình cái giọng cũng khó nghe cho nên là các bạn à, sẽ coi cái phần à, description ở dưới phần miêu tả bên dưới để các bạn à, có thể đọc à, cũng có thể à, chia sẻ cho người khác à, nếu các bạn tin về tâm linh à, thì à, lời cuối mình muốn nói là không tin thì đừng nói là cay đắng nha các bạn à, xin cảm ơn bạn gặp lại các bạn